gì đó mới mốt mà gọi giờ sao xin ba nói đi đàng hoàng đi xin đi taxi với bạn đi taxi qua chỗ mà mò á hả đúng rồi rồi rồi ừ, ừ, ừ, chừng nào con hứa mai mốt mà ờ, sẽ vui vẻ và đầm khi mà ba radio đừng có nhăn nhó gì bà mới <laughs> cho đi mốt mà đi, chị hai đi học về và ba có quay phim nhớ mở cửa ra nhảy tung tăng rồi hé lô đồ đi ha chứ không phải mà mở cửa ra mình núp <laughs> ha ok không giờ đây giờ quay vô nhìn cái điện thoại cười cái đi cái hello một thế là mọi người nhiều khi bà ngoại với bà ngoại coi bà ngoại sẽ rồi ờ, nhìn con bà ngoại cười cái gì Tùy trường hợp Đó là Dừng có thể bấm dừng Tùy trường hợp hả? Rồi chừng nào đi thứ bảy rồi đúng không? Rồi Từ sao? Thứ bảy từ sao? Giờ chủ nhật rồi tới đó tính sao hen rồi good bye chị chưa đi cho đi á chưa có việc đó tính sao đúng vậy cho rồi goodbye see you again có khi nào mà nó xin là không cho đâu thì ba nói tính sao là chưa gì à? con sinh tồn có con nuôi nay ba có thỉnh không coi hoài ba không nhớ được coi con không muốn nữa muốn gì ừ, qua à? qua nhà ờ, dân hạ hay là không hay qua nhà thăm dân không gì tao mày thích thăm cứ nói hoài à, bạn của tụi mày minh phú qua nhà cũng thắng ngủ luôn nói hoài đâu không nói cùng hoài sơ bây giờ à, phải ăn uống mạnh mẽ lên cao lớn rồi ba mới cho đi đi qua nhà bạn chơi không thôi khỏi luôn vậy đi goodbye see you again cái gì mấy tuổi nó bà nghe coi mấy tuổi nó bà nghe coi chín tuổi hả chứ hồi xưa ba chín tuổi ba ăn dữ lắm rồi sao nhớ con gì giờ chín tuổi ăn yếu xìu vậy ăn nhiều vô cho ba ăn gà không ăn luôn gà đó ăn bự trà má bây giờ xưa ba bị siêu nhiều ừ thôi giờ goodbye see you again ha bye bye <laughs> quay về quay chị hai cái đi chị hai đang làm gì chị hai ra cái xe gấu nữa hả có gấu ở đây nữa hả ừ. con cái này nha đâu 那狗啊！